xin chào các bạn nhé Chào bạn quay trở lại với kênh Hắc Long TV2 của mình Và cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog nhé à, Kênh Phạm Hưởng Vlog nhé Đó thì à, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái à, tuổi à, 1964 nhé 1964 nữ mạng là tuổi à, giáp dần Giáp thìn nhá tuổi giáp thìn Đấy thì bây giờ mình chia sẻ này mình hôm nay mình sẽ làm biểu đồ mới cho bạn xem dễ nhìn này nó thì ở đây thì làm sao chúng ta có thể tính ra là là giáp tại sao nó lại là con giáp rồi là làm sao biết được nó tuổi nó là tuổi thìn nhá thì các bạn thấy giờ ở trên đây là có 10 thiên can này đó, thế là có 10 thiên can này nó không là căn một tân hai nhâm ba quý bốn giáp năm ất sáu bính bảy đinh và tám mậu chín kỷ nhá thì đó thì ở đây á, thì uh, 4 đây là mình là 1964 thì à, chúng ta lấy cái con số cuối cùng của năm sinh so với cái bảng này nè thì đó là số 4 là ráp đó thế không? thì làm sao chúng ta tìm ra được tuổi là tuổi thìn thì chúng ta sẽ lấy là 10 lấy 1964 à, và chia cho 12 nè thấy không các bạn chia cho 12 nhá Đấy, chia cho 12 mà cha dư, dư cái số dư mà cha bảng nhá thì nó là con số 8 đó là là thìn đúng không đấy mà 1964 chia 12 nó sẽ ra con số dư là số, số 8 thì đó là số con nó là tuổi thìn đấy thì là nó là nó, nó là giáp thìn nữ mạng nhá rồi thì à, ở đây á, thì à, giáp thìn là cung tốn nhá cung tốn mạng thì phúc đăng hỏa nữa đèn nhỏ xương con rồng tướng tinh con rắn bà cửu thiên huyền đồ mạng nhá thì à, cái cung tốn này là đây người ta còn gọi là cung sinh gọi là mất sinh thì cái cái, cái cung sinh này là chúng ta để làm là tử đó là chúng ta chỉ để là xem tử vi trọng đời rồi là xem tuổi ờ, vợ chồng qua 8 8 cung quan hệ vợ chồng nhá thì cái video trước mình đã chia sẻ rồi là qua 8 cung quan hệ vợ chồng thì các bạn vào đó các bạn xem nhá tìm xem mà người chồng mình hợp với với cung gì nhá mình hợp với cung gì nhá rồi nhiều bạn đang thắc mắc là ở đây là có con số 218, hai hai này là con số gì nhiều bạn đang thắc mắc đúng không thì ở đây ấy, là mình chia sẵn rồi có nghĩa là mình tìm cái cung phi bát quái cái cung cung bát quái là cung phi lam lữ để xem về phong thủy nè hướng nhà xây nè rồi là xem màu mã đất cát của ông bà mà đã đã khuất này để chúng ta à, xoay cái màu mã cho nó đúng phương hướng của tuổi thì nó sẽ đem lại cho những người sống à, nhiều may mắn hơn nhé thì đó thì bây giờ chúng ta lấy là 1964 chúng ta chia cho cái bát quái là số 9 đó, chia bát quái ra thì có nghĩa là 1964 chia cho 9 thì sẽ ra 218,222 đúng không đó thì chúng ta lấy cái con số 2 này chúng ta tra bảng ở đây đó chúng ta cho tra bảng con số 2 đó là cung cấn này lữ mạng là à, cung càn này lữ mạng là cung càn đúng không thế còn lam á còn lam có số 2 đó là cung ly lam con số 2 cung ly thì đó thì đây 1964 lữ mạng giáp thìn cung phi đó là cung càn đấy thuộc quân nhà hướng uh, tây thuộc tây tới chặt nhá thì hướng tây thì ở đây là các bạn này thì thuộc uh, đông bắc này đông bắc rồi là tây bắc tây nam và chắn uh, chắn tây nhá đó là cung càn nhá đấy rồi quay trở về vấn đề chúng ta sẽ đi theo cái cái tuổi của tử vi của mình thì như thế nào diễn biến của mình như thế nào nhá chọn đời luôn nhá thì à, về đường tình duyên có tuổi uh, giáp thìn chuyện nhân duyên của lữ mạng giáp thìn được phân hẳn 3 trường hợp như sau à, những người à, sinh vào tháng 3 tháng 6 tháng 8 và tháng 10 âm lịch có thể sẽ trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên nhá thì mới tìm được bến bờ hạnh phúc của mình nhá rồi những ai mà sân vào tháng 2, tháng 4, tháng 7 và tháng 9 âm lịch Thì tình duyên phải trải qua hai lần thay đổi thì mới đến được bến bờ hạnh phúc của mình nhé. Rồi tiếp theo thì à, ai mà sanh vào tháng 1, tháng 5 và tháng 11, tháng 12 âm lịch Họ không phải trải qua sự thay đổi mối tình lương duyên nào ấy Sống chung sống hạnh phúc đến trọn đời với ý chung nhân duy nhất của mình thôi nhá Thế còn gia đạo và sự nghiệp thì gia đạo của tuổi 1964 ờ, giáp thìn này á, thì được ờ, yên vui, hạnh phúc trọn vẹn. Ở tiền vận có nhiều cơ hội thuận lợi cho công danh và phát triển. Sang đến trung vận thì gặt hái được nhiều thành quả. Sự nghiệp được tạo dựng dễ dàng đấy, và bền vững. Khi chúng ta vào độ tuổi 40 tuổi nhớ tài lộc ở mức mà khá. Trung vận đầy đủ, hậu vận được thảnh thơi an nhàn nhé thế còn cái tuổi hợp làm ăn của tuổi giáp thìn này thì nữ mạng lên lựa chọn là tuổi uh, hợp với mình đó là về hợp với mình thì về đường tài lộc sẽ thuận lợi hơn cho công việc làm ăn do đó chúng ta lựa chọn như các tuổi là ất uh, ất tỵ này bính ngọ này mậu thân này khi kết hợp với những tuổi này mọi chuyện sẽ suôn sẻ ít gặp trắc trở thu về được nhiều thành công trong cuộc sống Đấy, mưu sự ắt thành đại cát đại lợi nhá đó rồi tiếp theo mình chia sẻ cho cho bạn là về cái uh, uh, cái uh, giờ xuất hành chúng ta thì giờ xuất hành của lữ giáp thìn thì xuất hành vào giờ lẻ ngày lẻ này và tháng lẻ nhá khi xuất hành vào giờ này thì mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi gặp nhiều may mắn thu được nhiều tài lộc Đấy, vạn sự như ý cát tường nhá uh, chia sẻ cho tuổi giáp thìn thì uh, về diễn biến từng năm thì năm 20 20 tuổi đến năm 25 tuổi đây là các năm có nhiều biến động trong cuộc đời bạn bạn lên cẩn thận về mặt tình cảm cuộc sống từ năm 26 đến 30 tuổi thì những năm này rất thích hợp cho việc là lên duyên vợ chồng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn Đấy, chuyện à, công việc à, cũng rất thuận lợi thu được nhiều thành quả trong cuộc sống Đấy, thêm phần đo đủ nhá thì à, giáp thìn thì 1900 à, à, năm 31 à, tuổi đến à, năm 34 tuổi của giáp thìn này 19, 1964 nhá chuyện công việc à, có nhiều triển vọng tiến triển gây dựng sự nghiệp vào những năm này nhá gia đạo thì êm ấm thuận hòa có lộc về đường tài vận lên là tận dụng cơ hội sẽ thu được nhiều thành quả nhá ngoài sự mong đợi nhá có nghĩa là thành quả rất là to lớn vào năm 31 à, đến 35 tuổi đây là những năm rất là tốt đấy rồi tiếp theo từ năm 36 tuổi đến 40 tuổi nữ mạng giáp thìn có có hạn trong uh, việc xuất hành đi xa vào những năm này đó, những chuyện khác thì uh, đều thuận lợi nếu hợp tác kinh doanh hay thực hiện những uh, dự định gì lớn ờ, định lớn sẽ gặt hái được nhiều thành công Đấy, sẽ gặt hái được nhiều thành công Giao thương tài chính Với những người hợp tuổi sẽ đem lại nhiều tài lộc cho bạn nhé đó thì năm 19 à, năm à, từ năm 36 tuổi đến 40 tuổi thì chỉ có hạn về xuất hành cẩn thận về đường uh, xe pháo thôi nhá thế còn đâu uh, công nhân sự nghiệp rất là tốt nhá thì uh, chuyển sang năm một chuyển sang năm 41 đến 45 tuổi thì giáp thì nữ mạng có vận hạn và những năm này ra gia đình gặp tai họa đấy, tiền tài uh, ờ, dứt ra đấy, tiền tài dứt áo ra đi công uh, việc không được suôn sẻ thuận lợi cho lắm nhá đó năm 41 đến 45 ờ, tuổi là về công nhân sự nghiệp rất là xấu nhá rồi tiếp theo thì năm 46 đến 50 tuổi mọi chuyện tiến triển tốt đẹp vào giai đoạn này Đấy, những uh, nhưng bạn vẫn cần phải đề phòng chuyện uh, tiền tài Đấy, cần dành nhiều thời gian quan tâm đến con cái rồi là gia đình ờ, cộng tác với những ờ, những người hợp tuổi sẽ gặp được nhiều thành công nhé Đấy. Giờ tiếp theo thì năm 51 ờ, đến 55 tuổi tài vận vào những năm này có phần đi xuống lên là dành nhiều thời gian hơn cho sức khỏe bản thân mình nhá Đấy, Cũng như là gia đình và con cái Tình cảm giữa mọi người sẽ càng thêm gắn bó, kháng khít hơn nhé từ năm năm 6 ờ, 56 tuổi đến 60 tuổi sức khỏe suy giảm vào khoảng thời gian này nhất là vào mùa đông nên giữ gìn sức khỏe vẫn còn nhiều cơ hội để cho bạn uh, tiếp tục các năm khác để chúng ta phát triển nhé sự nghiệp rồi tiếp theo mình chia sẻ luôn về tổng quát về thơ vận mạng của mình thì mỗi một tuổi một mận đều có thơ vận mạng riêng của mình nhá rồi thì uh, đoán xem số mạng giáp thìn mạng hỏa lò lửa ở quanh ngọn đèn Thu đông sinh đặng khổ khổ hèn Xuân hạ sinh thuật như đèn sáng trưng Thuật sinh con gái là làng Gặp chồng mạng nhỏ chịu hàng đầu ngay Giáp thìn mạng hóa như vậy Tuổi cùng với mạng hợp hòa tương sinh Có duyên vui vẻ hiền lành Tấn người điềm tĩnh không hay gian tà Số người duyên lợ bền lâu vợ chồng con cái yên hòa gia môn số có tu niệm thì hay sống lâu hưởng phúc triền miên tuổi già nói tuổi rất là tốt tổng quan về tuổi giáp thìn này nữ giáp thìn 1964 này á, thì nhìn chung cuộc sống là viên mãn hạnh phúc mọi sự đều là được như ý muốn nhá công nhân tiền bạc thì rất là sáng lạng ấy rộng mở ở tiền vận và trung vận đến hậu vận được thảnh thơi hưởng phúc nhá Đấy thì theo về tử vi lý số thì tuổi thìn này mà là những người này có số trường thọ từ 78 đến 91 tuổi những người ăn ở lương thiện làm nhiều việc tốt tích đức cho nhiều cho cho người khác tích đức làm phúc rồi giúp uh, nhiều người uh, hoặc là hoàn cảnh gặp khó khăn hoạn nạn thì nó sẽ được uh, gia tăng tuổi thọ nhá nếu chúng ta mà làm công đức nhiều công quả nhiều rồi là, là uh, ờ, quyên góp thì nói chung là là giúp đỡ người nghèo khó khăn rồi người họ gặp hoàn cảnh không tốt không may thì cứ giúp đỡ thì sẽ được tích đức thì sẽ gia tăng thời thọ về già nói chung là tuổi ờ, giáp thìn 1964 này rất là tốt về hậu vận và trung vận nói chung là rất là êm ấm đó các bạn nhá nói chung là tuổi là rất tốt đó thì thôi cái clip của mình xin chấm dứt tại đây nhá thì cái tuổi ờ, thì mình xin chấm dứt đây thì cái tuổi giáp thì này nói chung là mình à, nói chung là về cái số mạng là rất là tốt trường thọ sống này là đến 91 à, tuổi nói chung là cái số này rất là trường thọ luôn á nha Đấy rồi thôi xin chào tạm biệt các bạn nhé và các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip cho mọi người cùng xem nhé rồi xin chào tạm biệt các bạn